đó đó, đó. đã các bạn hàng đây các bạn ơi nè đây có trôi nè đấy anh hâm mộ mình đang cầm quay mưa quay luôn nè trời trời cá này đã chưa qua gỡ nó quanh gỡ, ở đây luôn bỏ thằng bò bò bò bò bò đi nữa có gì à... một bài mười mà qua wow. trời nó khô mà ơi qua wow. ôm ôm ôm ôm kia kia cái ôm ôm cái kiểu em á kiểu em á dạ. ờ ừ ờ hay là vậy đó ờ ừ, đúng rồi đã các bạn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 đã đã con này cỡ cỡ một ký ha ký á ok ok mày có ăn con buồn dữ vậy vậy đó <laughs> đã các bạn hàng đầu tiên nha chữ chẳng nha con này cỡ ờ, chắc trên ký á dài lắm mà mạnh dưới ta đặt điện thoại máy quay nữa ha kênh meo cá mà đã các bạn đó bạn ơi lên hàng các bạn ơi cái cần này nè lên hàng hàng ok rồi chơi cho các bạn được không cho trắng nha à, trời chói không biết có thấy được không nữa các bạn ơi hàng đầu tiên các bạn chú trắng nha <laughs> đến hàng nha các bạn trôi rồi lên rồi lỡ đôi kéo é ừ, lỡ đôi nặng rồi phải không trôi rồi trong móm rồi ừ. trong móm rồi mày mồi hiệu quả rồi không cần rồi cho sướng rồi chạy nghe e, mà chạy mấy cái luôn rồi lên hàng trôi, trôi rồi cái này chắc trôi trôi rồi ừ, đã <laughs> bự <laughs> đó cái đỏ hả đỏ cắt đó là ok đã dạ. đã các bạn e, e. thằng đầu tiên nè thằng đầu tiên nha các bạn trôi nha <laughs> dùng vỏ đồ kê liền kê hàng đây các bạn ơi nè đây có trôi nè đấy anh hâm mộ mình đang ờ, cầm quay mưa quay luôn nè trời trời cá này đã chưa qua wow. gỡ nó quanh gỡ nó ở đây luôn bỏ thẳng bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ, bỏ, bỏ, bỏ em đi nữa có gì ờ, một bài mười mà Wow Để trời khô bạn ơi Wow ơi đã đã đã đã đã ôm ôm ôm ôm kiểu kia á cái ôm ôm kiểu em á kiểu em á ờ ừ ờ hay là vậy đó ờ, ừ, đúng rồi đã các bạn trời ơi trời à, mưa quá các bạn ơi hai em nha các bạn hai con ơi có hàng rồi các bạn ơi kìa cái cần màu màu, màu đỏ kìa đó đây nó dở kìa nó dở kìa dở kìa rồi chắc chôn nữa rồi các bạn ơi một trôi hai rupee thôi mình quay cho các bạn xem nha <laughs> có hàng nữa rồi đã quá em thấy nó dở mà Để vô đồ đồ đồ đồ đồ đồ rồi nó bự bự bự đồ đã to bự con ăn luôn bự con đấy luôn trứng ba em ba em ba em đã các bạn ơi cho các bạn đã các bạn cho nữa nha bài mồi hiệu quả các bạn ok ba con nha các bạn đã chưa đó đó, đó. đã các bạn sướng sướng sướng lên hàng thôi các bạn ơi chờ lâu quá rồi lên hàng các bạn ơi quay đây đây nè mày cần kìa quay tao nè khủng rồi bạn ơi khủng rồi qua kia kìa khoai đâu ở bên kia kìa từ từ mình à chúng hai luôn từ từ từ Uống các bạn ơi từ từ cao khủng các bạn ơi quá khủng rồi trời trời mồi ngũ cốc nha các bạn ủ chua 3 ngày má đâm tay luôn nè đỏ các bạn ba ký mấy á này ba ký mấy các bạn ơi trời trời to nè đỏ chú nè trời mới gỡ lửa bạn ơi <laughs> quá bự rồi bạn ơi nửa câu à, chino số 7 yeah. Dạ. nữa luôn các bạn ơi yeah, dạ, tét đường luôn nè đường luôn nó từ từ bắt gấp gấp mới làm gì nãy giờ mình thấy nó ăn là nãy giờ rồi các bạn quay lên quay lên quay lên, quay lên. các bạn ơi cho đổi nha các bạn quá khủng à cho bao quá khủng à đã các bạn ơi